ai cũng nói anh ngốc khi anh vẫn còn yêu em em đã đi rất xa quên đi tháng năm em đêm ai cũng nói anh ngốc sao cứ yêu mãi một người quên đi bao nhiêu đắm say quên đi phút giây ngọt ngào em ơi nếu đôi ta duyên nợ chỉ thế thôi đến bên ai em có yêu thêm một ai tình yêu trong anh vẫn thế sao em đi mãi không về anh nhớ em anh đớn đau anh khóc nếu như cuộc sống không màu sắc như em thường mơ hãy về đây bao chua cay đớn đau anh sẽ nhận lấy mãi kế bên kề vai hãy về đây để được thấy trái tim vẫn yêu em đây và nếu như người ấy chỉ cho em sang ngại xót xa hãy về nhà làm lại từ đầu em còn với em như là hãy về nhà em nhé em ơi nếu đôi ta duyên nợ chị thế thôi em có đến bên ai em có yêu thêm một ai tình yêu trong anh vẫn thế sao em đi mãi không về anh nhớ em anh đớn đau anh khóc nếu như cuộc sống không màu giống như em thường mơ hãy về đây bao chú ta? You. em hằng mong hãy cứ yêu thương người ấy nếu như ngày mai không còn ai kề bên kề vai hãy về đây để được thấy trái tim vẫn yêu em đây và nếu như người ấy chỉ cho em xa nhà xót xa hãy về nhà làm lại từ đầu em làm lại từ đầu em